hồ sơ cầm tay à, biển à, phiên bản G năm 2009 xe này có chạy qua dịch vụ tư nhân giá tiền chào bán là 265 triệu anh chị nào chốt chiếc xe G này thì à, cửa hàng sẽ giao hồ sơ cầm tay cho các anh chị luôn về bấm biển số sang tên chiếc xe này cũng Innova năm sản xuất 2009 phiên bản G xe có kinh doanh dịch vụ nhưng không có lỗi nha phần đồng máy rất là êm so với một chiếc xe à, gia đình thì chiếc này không hề kém một chút nào à, không hề kém về cái chất lượng chút nào nha các anh chị không hề kém một cái chất lượng chút nào hết à, cũng sùng chỉ riêng tuyệt đối hết nha à, nhưng mà có kinh doanh qua dịch vụ trên cửa hàng chào bán rẻ hơn xe kia 30 triệu anh chị nào mua về cho thuê tự lái hoặc kinh doanh mau thu hồi vốn thì chúng ta lấy cái xe này rẻ hơn rẻ hơn cái xe à, gia đình xe gia đình thì mắc hơn một chút nhưng mà à, nó đẹp hơn đó. xe này cũng không lỗi nha kinh doanh dịch vụ thôi Đây, cửa hàng ô tô Lương Ngọc bật đèn lên à, chúng ta cũng à, không có lỗi chứ à, vỏ mới đó. vỏ lớp mới sùng chỉ nguyên zin hết đầu đít khung gầm đồ rất là đẹp nha không lỗi luôn đây chúng ta xem à, máy nha rồi à, chúng ta xem bên này à, phiên bản G của mình thì cực kỳ đẹp nha các anh chị cực kỳ đẹp luôn 265 triệu nha năm sản xuất 2009 phiên bản G nha gầm máy rất là em rồi chúng ta xem phần hầm máy cho các anh chị ạ các anh chị nước sơn rất là đẹp đây cái bản G mình thì đều có ABS an toàn hết nha gầm máy cũng rất là em Đó cầm máy rất là em sùng chỉ đầu nách đầu riêng cực kỳ à, cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai tháng về ba bốn mươi chiếc xe đủ loại nha anh chị lưu ý là nhớ bấm vào nút đăng ký để dưới góc phải màn hình nha để chúng ta cập nhật xe mới cũng như là chúng ta muốn à, kiếm thêm thu